quân vị bát đĩa là xanh chín làm cách nào để có thể là biết được bên trong là chẵn hay là lẻ clip này thì sẽ đi chia sẻ và hướng dẫn cho anh em cách đánh đòn tiện dưới đất tiện này là tiện đất tức là anh em cùng theo dõi nhá. tớ sẽ biểu diễn sau đó tớ sẽ hướng dẫn cho anh em này quân vị bát đĩa xanh chín anh em chỉ cần sóc này đấy anh em nhìn này sấp đôi sấp đôi chuẩn 100 trăm chẵn thừa anh em nhìn đâu đây được gọi là tiện dưới đất thì làm cái làm cách nào để được tiện như này trước tiên ấy, bây giờ tấn sẽ hướng dẫn luôn cho anh em thì à, tấn cũng giới thiệu qua tấn là một trong những thợ chuyên đi đánh sóc đĩa à, hôm nay rảnh rỗi thì lên chia sẻ tới anh em những cái bí quyết đánh sóc đĩa từ trước đến giờ thì bây giờ anh em nào đang xem kênh của tấn thì nhớ đăng ký kênh theo dõi có cái yêu cầu gì có thể comment bên dưới tấn sẽ hướng dẫn cho anh em quân vị bát đĩa xanh chín nha anh em tập theo tấn này anh em để tay này, kéo bát về lòng này anh em cân tay ngay bát sóc này Đó. sóc dồn vị về đáy lòng này anh em để bát xuống này nào xoay bát này chỉ cần xoay động tác này khi anh em xoay bát ấy, thì bênh bát bênh cái đường dưới lên một tí một tí nhá tay trái này anh em để đây là để che che là không ai nhìn thấy là mình bênh bát lên tay phải cũng để đây để che sau đó anh em bênh lên một tí này anh em tiện ra phía trước này ba trắng này chính xác luôn đúng không ừ. đấy, thì bây giờ tớ sẽ làm thật chậm cho anh em xem nhé đấy sóc dồn vị này anh em để bát xuống này tay để tay này anh em đè cho nó góc này nhé tay này em xoay bát này bênh này xoay lên cái này đấy ba đen này anh em nhìn xoay lên cái này dồn mất vị nhá à, đấy. đấy anh em nhìn này để tay đây anh em xoay này xoay lên một tí này đấy nhìn thấy hai đen một trắng này rõ chưa sấp đôi đấy à làm chậm cho anh em xem nhé anh em để tay lên này anh em tay tay này em em tiện lên này này anh em chỉ hơi bênh lên một tí này anh em xoay lên một tí này đấy là anh em thấy rồi là anh em nhìn hơi xoay lên này đấy nó gọi là tiện dưới đất anh em nhìn này tiện này. hơi hơi hơi xoay lên một tí rồi hơi nhấc lên một tí nhé này sóc xanh chín này tiện này nào đấy mỗi vậy là anh em có thể nhìn thấy ba vị này nhìn thấy ba vị trắng này đơn giản lắm này sắp ngay chín nhá Đấy, anh em để bát xuống em xoay nhẹ cái này ba đen này bốn đen này rõ luôn Đấy. nhìn rõ luôn cực kỳ dễ đối với tất cả anh em nào em dồn vị về đúng không đặt bát xuống này nào chẵn lẻ đâu đánh đi Đấy, sấp đôi này Đấy, anh em nhìn này chẵn lẻ đâu đánh đi anh em xoay bát theo chiều kim đồng hồ nhé này chẵn lẻ đâu đánh đi này anh em chỉ cần xoay nhẹ cái này Đấy là em có thể nhìn thấy sấp đôi này chắc chắn luôn đó anh em nào cần hỏi gì có thể là comment tấn sẽ chia sẻ với anh em này tiện này là tiện dưới đất nhé này đó, nhìn thấy hai trắng một đen này chỉ cần hơi dích ra này nhìn thấy quân bài quân thăng long quân chắn quân nào cũng làm được nhé vina đấy là đặt xuống này sấp đôi này nhanh không chính xác luôn nhé thì ờ, cái đòn này nó bị thất truyền từ cách đây 5 10 năm rồi cho nên anh em ờ, ờ, rất không hiểu về nó Tấn hướng dẫn cho anh em như vậy để anh em nhớ xem đi xem lại đăng ký kênh của Tấn thì ngoài ra không cần quân vị bát đĩa Tấn còn một cái công cụ nữa đó là nhẫn sóc nhạc anh em chỉ cần kết hợp đeo nhẫn vào đánh bài cầu ví dụ như là chẵn này anh em đeo nhẫn vào anh em sóc này đấy 100% bên trong là chẵn nhé à. nhìn thấy cầu nào đánh cầu đấy nhìn thấy lẻ thì đánh lẻ nó được gọi là nhẫn sông nhạc này Đấy. nhẫn sông nhạc này thì rất là hay luôn này Đấy. ví dụ là anh em nào mà muốn học đánh bằng tay nghề cũng được Tấn sẽ dạy cho anh em kỹ năng đánh bằng tay nghề Đấy. kỹ năng sóc cái bằng tay nghề ví dụ không cần đeo nhẫn nữa thì cái đó là cái đoàn tiện trên không anh em nào học thì có thể comment số điện thoại bên dưới Tấn sẽ đào tạo cho anh em một khóa à, dạy sóc đĩa bằng tay nghề dạy cho anh em sóc tứ tử lên sấp đôi hoặc là sóc uh, có thể nhìn thấy bên trong là chẵn này là lẻ Đấy, cân tay cái bác này anh em hiểu tấn sẽ dạy cho anh em một khóa Đấy, thì uh, xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em